Hiệu bếp là Rinnai Model của bếp là KGT61BL Đây là nội thất của bếp đây Giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test nhìn cái tính năng của nó